mong mỏi nhiều ngày, cả hai thực sự đã cảm thấy mệt mỏi vì chữa trị chưa có kết quả gì. Đã có lúc chị định buông xuôi, mặc kệ mọi chuyện, nhưng rồi lại nhìn thấy cảnh xung vầy của bạn bè, chị không đành lòng, gồng mình cố gắng. Cuối cùng, chị cũng được như ý. Đứa con chính là sinh mạng của chị và anh. Chị hạnh phúc vì thấy ông trời vẫn còn công bằng với mình, còn thương mình. Chị định bụng không nói sớm cho cả nhà, đợi qua 3 tháng mới thông báo. Thế nên, những ngày đó, dù mẹ chồng có ý đoán già đoán non, chị vẫn chưa hé răng nửa lời. Ngày chị đi siêu âm được 3 tháng, về thông báo tin mừng với bà, tưởng mẹ chồng sẽ vô cùng hạnh phúc vui sướng khi cuối cùng có cháu. Nhưng câu đầu tiên bà thể hiện đó chính là có bầu à, thế siêu âm, trai hay gái? Câu nói của mẹ chồng thực sự khiến chị cảm thấy chán nản ngay tức khắc. Chị chỉ cười bảo chưa biết. Những ngày sau đó, không biết bao nhiêu lần mẹ chồng hỏi câu con trai hay con gái làm chị nhức đầu thêm. Chị có nói với chồng về việc này nhưng anh cũng mặc kệ vì biết tính mẹ như thế. Các bà đâu có hiểu những câu hỏi đó rất ám ảnh người đang mang bầu, nhất là những người hiếm muộn như chị. Lần đó, chị thông báo với mẹ chồng là cháu gái, bà tỏ vẻ thất vọng và bảo Thế thì nhất định đứa sau phải tính toán là con trai Chị bực mình đáp trả đanh thép Con xin mẹ, mẹ có biết mấy năm rồi chúng con mới có con không Mong con còn chẳng được, may ông trời còn thương Chứ lại còn mong trai hay gái á Đẻ được một đứa, chắc gì đẻ được đứa sau mà bà đã tính chuyện gái trai Nói rồi, chị bực mình đi lên nhà Nhưng trong lòng chị hiểu rõ mẹ chồng cũng tức anh ách Chị không chấp nhận Cách nói chuyện khó nghe của mẹ, mẹ phải hiểu chị đã khó khăn thế nào, mong ngóng đứa con này thế nào mà khi cháu còn trong bụng mẹ, bà đã liên tục nói chuyện trai gái. Bao ngày mong ngóng đến một câu hỏi cháu có khỏe không, siêu âm được mấy cân rồi, bà cũng không hỏi. Việc của bà chính là quan tâm cháu trai hay cháu gái mà thôi. Chị thất vọng về cách hành xử của mẹ, nhưng sau ngày chị đáp trả như vậy, mẹ chồng cũng không bao giờ dám nhắc lại chuyện đó nữa. Từ hôm đó, bà cũng rất chăm chút chị, yêu thương quan tâm mẹ con chị. Có lẽ bà đã hiểu được điều chị nói và cũng ngẫm ra đúng là có người mong còn không có con được chứ mong trai hay gái làm gì. Suy nghĩ của mẹ chị không phải là duy nhất mà nó có quá nhiều mẹ chồng luôn có ý nghĩ như vậy. Có người có con gái không ưng còn phải bằng được cố đứa con trai và kết quả